ta ta ta tránh qua sợ chị quay trứng mèo nè kìa kìa kìa vậy giờ xóa không được nè trời ơi không phải nó bị mất nó bị mất không phải xóa nên diễn viên đóng diễn viên đóng phim cấp 3 à. học học hồi học và sửa là cho ngay <laughs> xuống đất chơi luôn rồi chơi chơi sáng rồi đổi chỗ cắt cái bọng nó đây cắt nó đây